Ví dụ 1, quy đồng mẫu số các phân số sau. Đầu tiên, về câu A, âm 5 phần 6 và 2 phần 3. Nhớ nhá. Nào, chúng ta thầy sẽ cùng các em làm ví dụ nào. Đầu tiên chúng ta xem này. <clears throat> âm 5 phần 6 và 2 phần 3 chúng ta cần phải làm bước 1 này không em? Bước đưa các phân số về phân số mẫu dương không? Không cần đúng không nào? Vì sao không cần? Tại vì mẫu đây là 6, mẫu đây là 3 giống nhau à? Không cần. Ok. Thứ hai là chúng ta sang quy đồng mẫu số nhiều phân quy đồng mẫu nhiều phân số của mẫu số dương bước 1 tìm bộ chung em quan sát có thể đây 6 và 3 thì bộ chung ở đây bộ chung và là bộ chung nhỏ nhất ở đây của 6 và 3 chính là 6 được chưa Ok xong bước 1 chưa bước 2 là tìm thừa số phụ nếu nó là 6 rồi thì 6 chia 6 là là 1 thì có nhân cả tự cả mẫu với với 1 nào ok Câu A là quy đồng này. Mẫu số các phần số. Câu A là âm 5 phần 6 và và 2 phần 3. Được chưa? Nhá.